hell và xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại đến với channel của mình Và mình Karen đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với HR Karen Yes Và trước khi bắt đầu video này á thì mọi người đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe Và các bạn cũng đừng quên lắp vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của tôi luôn nha mọi người ơi Và các bạn cũng đừng quên là theo dõi những trang mạng xã hội khác nữa của mình như là Facebook cá nhân cũng như là Instagram và TikTok của mình nữa Và ngày hôm nay chúng ta đã quay trở lại đến với gọi là HR Karen nhưng mà không phải là một video Free Fire đột nhập nick hay là kiểu giống như là uh, review rồi sau đó là solo nữa mọi người à Mà hôm nay á, chúng ta sẽ đến với một cái video reaction MV Rise Apart của Chip Body, My Âm Nhạc, Mr. Vật và Hero Team các bạn à Nhưng mà không có, à, không có Kairon á <laughs> trời ơi là trời buồn dễ sợ luôn á mình nghĩ là chắc là tới thời điểm này là giờ anh em cũng đã coi mv để hết rồi đúng không hiện tại là mv này của chúng ta đang trên top 44 thịnh hành các bạn à đây mình sẽ cho các bạn coi hiện tại là mv của chúng ta đang trên 84 44 thịnh hành rise above triple và my âm nhạc thì ờ, nói chung là trước khi mà vô cái mv này thì mình biết là nhiều bạn sẽ thắc mắc một cái câu hỏi rằng là ủa tại sao trong MV này lại không có anh Kai, không có anh Ro? Thì uh, mình muốn nói với lại mọi người lý do luôn đó chính là bởi vì hiện tại mình và Zero đang ở thành phố Hồ Chí Minh và trong lúc mà đang đi quay cái MV này là bọn mình đã bị gọi là cách ly tại nhà và bị uh, chỉ thị 16 rồi các bạn à. Cho nên là không thể nào mà đi ra đường được. Thành ra là cũng muốn đi lắm á nhưng mà không đi được á anh em chứ ờ, bên Free Fire người ta cũng có mời tôi chứ bộ chứ không phải là không mời đâu nha. Đấy, nói chung là như thế anh em ơi. Và đây cũng là cái sự kiện cho cái giải gọi là VFL Winter 2021 của Free Fire Spotify các bạn à Nói chung là cũng là giải lớn đấy <laughs> Ok bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa chúng ta sẽ vô luôn nha Hiện tại là MV này gần được một triệu view rồi đó mọi người Cho nên là mọi người đừng quên ủng hộ cho nó thật là nhiều luôn nha Đấy ok let's go MV 4k luôn các bạn à Yeah Ngầu quá các bạn ơi Anh tôi Trong MV này là Mr. vật sẽ là hát chính nha các bạn các bạn có biết chị này là chị nào không? Chị này là chị Mai Me Me À nhầm, chị này là chị Mai âm nhạc các bạn à đó chính là Mai Âm Nhạc mình uh, biết uh, chị Mai âm nhạc khá là lâu rồi Mình biết chị Mai âm nhạc từ những cái đợt mà chị hát cover ở trên mạng được bla bla bla Rồi sau đó tới cái uh, đợt gần đây nhất đó chính là chị Mai âm nhạc này uh, Vừa mới đi thi casting, vừa mới gọi là casting rap Việt á Anh em có anh em nào mà coi rap Việt không? Thì đừng quên để lại bình luận bên dưới cho tôi biết nha Đấy, nói chung là nhìn chị Mai này bạn Nhìn ngầu thật sự luôn á anh em à, Nếu mà chị Mai có coi uh, video này thì em muốn nói là chị rất là xinh Nhưng mà chắc là chị không coi video này đâu được rồi Ngầu được sự wow. Anh tôi anh tôi Wow Ngầu thật sự luôn á mọi người Trời ơi Mình nghe Vịt bảo rằng là cái MV này nó đầu tư dữ lắm Nhưng mà mình nghĩ đâu là nó cũng kiểu giống như là quay trong một cái phim trường bình thường thôi Nhưng mà không ngờ là bối cảnh của cái này nào là leo dây rồi nào là trong phòng kính rồi quýnh nhau rồi có đội dancer nhảy sau lưng luôn Tôi đâu có nghĩ là nó chuyên nghiệp tới vậy đâu mọi người Thật sự luôn á Đấy Và à, mình đọc ở bên dưới bình luận của cái bài này mình thấy là nhiều bạn bảo là cái uh, bài này của vịt là uh, nhật anh trắng hay là ai đó viết nhưng mà sorry anh em luôn nha nhưng mà cái vơ này là do chính tay vịt viết luôn nha mọi người cái vơ của vịt là chính tay vịt viết luôn á nha chứ không phải là kiểu uh, vẫy giờ viết trời tính ra là anh anh tôi cũng là bơ bọn mình cũng là gấp bơ nha nhưng mà mình là gấp bơ hội chợ à, vô đi thật đâu wow, wow, wow. wow. Cảnh này là hơi bị Marvel nè mọi người Cảnh này là cảnh Marvel nhất luôn nè Các bạn biết tại sao không? Tại vì là cảnh này đó là vịt thực sự là đang bị treo lên luôn nha mọi người À nhưng mà tất nhiên là không phải là treo lên giữa cái chốn Sài Gòn này rồi Mà vịt bị treo lên uh, theo mình như những thông tin mà mình đứng là đúng là có treo lên và cũng có đồ bảo hộ nhưng mà để có thể thực hiện được cái cảnh này á thực sự là nó rất là mất thời gian và nó rất là nguy hiểm nữa cho nên nó là các bạn có thể thấy là đối với những người nào mà không có tập gym nhiều như mình á mà sử dụng tay mà để đỡ một cái cơ thể nó rất là nặng luôn á mọi người mà đây vịt có thể làm được nể thực sự hay quá anh ơi hay quá hay hay hay ai ai ai phải chúng ta cháy ồ oh, hình như là mình coi cái đoạn này cái mình nhớ một cái ờ, một cái ờ, câu chuyện mà vịt có kể mình nghe mấy bạn à nếu mà bạn nào mà đã coi video reaction của dịch rồi thì hình mình không biết là vịt có kể chưa nhưng mà lúc mà ổng ờ, đi về á, thì ổng có kể với mình rằng á, là ngay cái đoạn này tức là người ta sẽ quay theo kiểu giống như là ví dụ như là vật sẽ đứng trên một cái lớp kính đúng không mọi người và người ta sẽ cầm cái máy quay để quay bên dưới á và cái chỗ này cao 3 mét lận á wow wow anh em có tưởng tượng được không tức là vịt đang đứng ở trên một cái bục cao 3 mét luôn ấy và mình nghe nói là vịt đã vô tình vướng phải một cái cọng dây và sau đó còn té xuống dưới trời ơi cái đau gì đâu luôn đó mọi người à, lúc mà mình ổng về là cái tay của ổng bị sưng ngay đây nè các bạn bị sưng một cục ngay đây luôn này và sau đó là cái chân cũng bị bầm tím nữa nói chung là để quay ra được một cái chất lượng như thế này á thì phải gọi là hy sinh rất là nhiều luôn ấy ok oai <laughs> nhìn cảnh tượng này đau lòng quá mọi người phong cận nè sammy nè simmy nè cao môi nè đội hình này mà vô uh, đội hình này mà có cây gon với Shigo vô nữa là hợp lý luôn á à, thôi cho Mimi vô nữa nhưng mà Mimi chạy giờ không biết nói chưa sao mặt à, bởi vậy anh em đừng quên ủng hộ cho Mimi 500 ca sub nha mọi người ui thề luôn ấy tôi nhìn vô cái này mà tôi buồn vậy đâu á mình cũng thấy là có nhiều bạn bình luận bên dưới là kiểu uh, uh, tại sao MV thì không có anh cai rồi đó cái thứ nhưng mà nói chung là đấy là cái trường hợp bắt buộc rồi mọi người chứ nếu mà thực sự là được đi á mình chắc chắn cũng sẽ tham gia dù là mình chỉ đóng vai cameo hay gì đó cũng được nhưng mà nói chung là ở đây là có thể thấy được là mình sẽ kể cho mọi người nghe một bí mật luôn đó chính là tuy là mọi người đóng ờ, đóng có năm sáu giây thôi nhưng mà mọi người đã chuẩn bị gọi là đi nhuộm tóc nè rồi sau đó là đi làm đồ mua đồ cái thứ rất là nhiều luôn nha mọi người là mọi người có thể thấy được đó là những hành vi của Hill Team rất là đầu tư cho một cái sản phẩm dù chỉ là một vai camel nhỏ thôi nhưng mà mọi người cũng rất là đầu tư nữa anh em đứng cháy đấy nhờ dạ um, uh, tôi cũng chả biết nói sao được các bạn à các bạn có thấy uh, xin mình đến này xinh không chứ mình là mình thấy xinh lắm á tôi nói thiệt là thấy xinh chứ nếu mà không nói xinh thì bà quýnh được chết à, nhưng mà xinh thiệt mà chứ không phải là mình cố ngắn ngượng nào đâu nha Ê mà các bạn, các bạn có để ý không mọi người? Mọi người có để ý là lúc mà Simi đang uống cái sữa dưa mót đó thì cái tay của Simi nè, cái Apple Watch nó hiện lên cái hình Simi nè. Ôi trùng hợp vậy. Trùng hợp thực sự luôn ấy. Ôi phòng à Sam này sao sẽ không focus mặt của Camui Mặt Camui đâu Mặt chị đâu đâu Game tên Khi các đối thủ lúc này càng lên cân Winter 2021 Ngọc Đây rồi, đây rồi Upbot Nhìn vịt đứng chung chung với chị Mai nhạc thấy cũng hay hay nhờ Nhìn như kiểu là, là Tại vì các bạn biết không, nhìn nó bị chuyên nghiệp quá anh em Anh em biết là tụi tôi hình tượng tụi tôi là bữa bữa lầy lầy đó Giờ kiểu đứng rap kiểu các thứ hip hop underground cái thứ đó Nó hơi bị ngượng ngượng các bạn Thấy chuyên nghiệp quá thì thôi làm sao Sau này tụi tôi phải gọi là làm việc chuyên nghiệp chứ anh em Chứ không lẽ sau này phèn mãi được đúng không Nghe Rise above Ồ cái cảnh này hình như là vật bị treo lên đó mọi người cái cảnh này theo mình được biết theo mình được biết là cái cảnh này là vật đang bị treo lên á rồi quá hay quá anh ơi rise above Ôi, cái kiểu make up này thề luôn á nè cái kiểu make up này phải kiểu make up thổ dân không ê tôi nói này là tôi đang khen nha mọi người tôi đang thắc mắc tôi hỏi thiệt tôi mới đang khen chứ chứ em không phải là nói chị mai em nhạc uh, gì đâu nha chị mai em nhạc à, <coughs> nhưng mà nói chung là kiểu make up này mình thấy nó khá là mới lạ nó cũng kiểu giống như là nó khá là kiểu tây tây một chút nhật bản á mọi người À mình uh, biết chị Mai em Nhạc cũng khá là lâu rồi Và mình cũng là một fan của chị Mai em Nhạc mọi người à Cho nên nó là khi mà nhận được cái thông tin đó là Hero Team sẽ gọi là gặp ờ, chị Mai em Nhạc Mình rất là vui luôn nhưng mà mình không được gặp cái tiếp tục đi dạ nhưng mà một có một cái mình rất là thích ở chị mai đó chính là thần thái của chị mai rất là đỉnh dạ yeah. như là og wow nó hết đỉnh thật sự không thần thái đỉnh thật sự luôn á Yeah Yeah Rocket Shotgun Yeah Người tao khác Thật ra tôi uh, không nghe được gì đâu anh em à Mình nói thiệt với mấy bạn luôn là Ban đầu mình nghe mình chả biết chị Mai mình hát cái gì nữa Rap cái gì nữa Nhưng mà mình phải nhìn lyric mình mới biết đó mọi người nhưng hôm sau vẫn hay mà vẫn hay nha <laughs> paper Hader cùng gen Z above chạy quá chạy quá above ôi thật sự là mấy thật sự là các bạn mấy các bạn dancer quậy đúng xung luôn á mọi người mấy bạn nhảy cũng rất là hay nữa yeah yeah Ok mọi người ơi và đó chính là màn MV Rise of God của Chip Body, Mai Âm Nhạc và Mr. Dịch cũng như là uh, sự góp mặt của Hero Team thật ra thì mình nghĩ á nếu mà pha cuối này á mà có thêm hero team bùm vô một cái thì nó sẽ ngầu hơn anh em nhưng mà pha cuối này không có thì mình thấy hơi tiếc đúng cái đoạn đó thôi chứ không có gì trơn á nhìn chung về đây là một bài hát thì đây là một cái mv uh, à, gọi là hero team kết hợp với chị mai âm nhạc uh, để dành cho cái sự kiện VFL Winter mùa đông 2021 mọi người à. Và đây mình nghĩ cũng là sẽ là một cái sự kiện rất là lớn luôn ấy. Nhưng mà mình cũng chỉ mong là từ đây tới cuối năm hết dịch để cho cái sự kiện này được diễn ra chứ nếu mà không hết dịch thì thì thôi các bạn ơi.